Thời gian này cũng là lúc mà bạn có xu hướng liều lĩnh, mạo hiểm, liên quan đến tiền nong thì vấn đề này càng tệ đấy. Trong tuần này vận trình của bản mệnh lên xuống thất thường nhưng nhờ đó mà cuộc sống lại được cân bằng vì có lúc bạn cảm thấy thất vọng nhất không biết làm gì thì ngay sau đó lại tìm thấy ánh sáng, có thêm động lực hoặc sự hỗ trợ để bước tiếp. Giữa tuần có thiên tài sẽ mang lại cho bản mệnh tin vui liên quan đến tiền bạc nữa đấy. Tuần này dự báo bạn có thể phạm những sai lầm trong chuyện tình cảm. Nhất là mệnh chủ là nữ giới khi yêu say đắm một người đàn ông thường có xu hướng dâng tặng người ấy tất cả trái tim, thể xác, chẳng giữ lại mảy may, thậm chí còn không quan tâm đến hậu quả. Bạn đã quá ngây thơ nghĩ rằng, ta yêu người thế nào hẳn người sẽ đối xử với ta như thế. Sao giải thần mang lại tấm lòng rộng lượng, tinh thần vui vẻ, hào phóng để hỗ trợ bạn hào hứng hơn trong việc giúp người. Những người xung quanh bạn nhờ đó mà được hưởng lợi rất nhiều trong thời gian này. 2. Tử vi tuổi Sửu Đường tình cảm của con giáp tuổi Sửu khá khởi sắc, có thể nói khi bạn vui thì thế giới xung quanh bạn dường như cũng đang gieo vui theo. Nhất là người độc thân may mắn tìm được người đồng điệu về tâm hồn còn những cặp vợ chồng đang có những kế hoạch khá thú vị trong thời gian tới. Tử vi tuần mới mang tới những cơ hội tốt để con giáp tuổi Sửu có thể gặp gỡ với những người mà đã lâu bạn không tương tác. Họ sẽ mang lại cho bạn tinh thần vui vẻ, thoải mái, giúp cho bạn quên đi những căng thẳng trong công việc. Vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội kết nối nhé. Những ngày đầu tuần thuận lợi cho những việc liên quan tới tiền nong của bản mệnh nhưng giữa tuần dự báo bạn sẽ gặp khó khăn khi gặp tỷ kiên. Có thể bạn gặp rắc rối về chuyện tiền nong hoặc mối quan hệ với một người đáng tin cậy nào đó. Sao thiên hình dự báo dễ có tai vạ từ những việc không đáng có. Có những việc bạn cần né tránh cũng không được, vì thế, thay vì chán nản vì cho rằng mình không may thì bạn nên tìm cách xử lý vấn đề một cách khôn khéo nhất có thể. 3. Tử vi tuổi dần mọi việc diễn ra trong tuần có thể không hoàn toàn giống như trông đợi của con giáp tuổi dần. Điều này dẫn đến việc bạn muốn triển khai những ý tưởng, những kế hoạch của riêng mình. Tuy nhiên đừng quên rằng mọi công việc cần có một kế hoạch bài bản, thay vì hứng lên làm việc nhé. Bạn cũng đừng quên rằng bạn luôn có sự hỗ trợ của mọi người xung quanh đấy. Đầu tuần có vẻ có nhiều trở ngại nhưng công việc sẽ thuận lợi hơn vào giữa tuần nhờ sự thông minh, nhanh trí của bản mệnh. Nhờ đó mà cuối tuần bạn còn được cải thiện tình hình tài chính của mình nữa đấy. Tuy nhiên, đừng vì thế mà con giáp tuổi dần dần cà chém thớt, mang nỗi buồn ấy về nhà nhé. Trong hôn nhân, lúc bày tỏ nỗi lòng thì hãy nhẹ nhàng chứ đừng có bắt người không liên quan phải chịu đựng sự giận dữ của bạn. Những ai đang độc thân cũng nên hạn chế việc gặp gỡ đối tượng mà bạn cảm thấy không phù hợp ngay từ đầu. Sao ngũ quỷ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh có thể là vì stress lâu ngày nhưng bạn chưa tìm được cách thức phù hợp. Hãy dành một không gian riêng cho bản thân để bạn hoàn toàn được nghỉ ngơi. 4. Tử vi tuổi Mão với những vấn đề tình cảm trong thời gian này có nhiều điều không vui khiến người tuổi mão nhận ra rằng mình cũng phải biết chăm sóc bản thân, xây dựng thế giới của riêng mình thật đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu, trở thành nữ hoàng của chính cuộc đời mình. Việc qua phụ thuộc vào ai đó chỉ khiến bản thân dễ tổn thương hơn mà thôi. Bói tử vi trực tuyến 12 con giáp, tuần mới dự báo rằng tuổi mão có nhiều cơ hội để giải quyết các vấn đề mà bạn vẫn chưa tìm ra hướng tháo gỡ trong suốt một thời gian vừa qua. Điều quan trọng chính là thái độ sẵn sàng đối mặt và tìm hướng xử lý, thay vì muốn bỏ chạy và cố tình trốn tránh như trước đây. Đầu tuần là thời điểm không thực sự thuận lợi đối với bản mệnh nhưng giữa tuần mọi việc lại trở nên yên ổn hơn. Thế nhưng cuối tuần xuất hiện thương quan nhắc nhở bạn phải đề phòng nếu không dễ gặp phải tiểu nhân gây hại đấy. Sao thái âm hỗ trợ cho nữ mệnh tìm được sự cân bằng trong cuộc sống dù đó là chuyện công việc hay chuyện tình cảm. Bạn tỉnh táo hơn và thậm chí tìm ra giải pháp tối ưu cho mình. 5. Tử vi tuổi thìn Chuyện tình cảm của con giáp tuổi thìn có nhiều biểu hiện tích cực khi bản mệnh nghe được những gợi ý có định hướng tương lai khiến bạn cảm thấy an lòng hơn trước rất nhiều. Người độc thân khá thoải mái trong các cuộc hẹn hò, gặp gỡ người khác giới, thậm chí có người gặp được đối tượng ưng ý trong cuộc gặp bạn bè. Tuần mới mang tới những nhiệt huyết mới cho con giáp tuổi thìn. Đây là thời điểm tuyệt vời cho việc học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới, kể cả bạn không tham gia bất cứ khóa học ở nào. Sự tập trung đóng vai trò quan trọng, giúp bạn có thể thu thập được những kiến thức tốt, hữu ích cho mình trong tương lai đấy. Những ngày đầu tuần là ngày thuận lợi của bản mệnh, có lúc còn có thực thần che chở mang tới cho bạn những cuộc vui với bạn bè hoặc người thân. Thế nhưng đó cũng là lý do bạn lơ là công việc và trì hoãn một số kế hoạch đã đề ra nên hỏng việc vào giữa tuần là điều có thể xảy ra. Giao dịch mã chủ dịch chuyển dự báo có những thay đổi ảnh hưởng tới cuộc sống của bản mệnh. Sự xáo trộn này đôi khi là cần thiết và bạn phải dũng cảm đối mặt, nếu có thể bạn có thể chuyển họa thành cơ hội nữa đấy. 6. Tử vi tuổi tỵ Tuổi tỵ tuần này dự báo phải đối mặt với chuyện buồn tình cảm. Bạn sẽ nhận ra rằng khi bước vào một mối quan hệ, dù là yêu đương hay kết hôn, bạn đừng bao giờ tự đặt cho nó mốc thời gian mãi mãi. Hôm nay và ngày mai là hai chuyện khác nhau, miễn hai người vẫn còn cảm thấy hạnh phúc bên nhau thì duy trì nhưng nếu một ngày có cảm giác xa lạ thì nên dừng lại là điều dễ hiểu. Tử vi tuần mới cho thấy công việc của ngày hôm nay sẽ tiêu tốn của con giáp tuổi tỵ khá nhiều thời gian, hơn là bạn dự tính ban đầu. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc bạn thiếu đi động lực, hoặc vấn đề sức khỏe là một cản trở. Dù cho yếu tố đó là gì đi nữa thì cũng hãy cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa nhé. Người khác sẽ không thích nghe bạn giải thích đâu, họ chỉ quan tâm tới kết quả cuối cùng mà thôi. Tuần này thuận lợi và khó khăn xen lẫn nhau nhưng càng về cuối tuần mọi việc sẽ hanh thông hơn khi bản mệnh nhận được sự hỗ trợ trong công việc. Liên quan tới tiền nong thì cuối tuần mọi việc mới được giải quyết ổn thỏa. 7. Tử vi tuổi ngọ Có vẻ như trong suốt tuần vừa qua con giáp tuổi ngọ đã chăn trở khá nhiều nhưng chưa tìm được hướng đi, phải không nào? Thời gian đầu tuần này đúng là một cơ hội tuyệt vời để thả lòng đầu óc và suy nghĩ về những vấn đề cá nhân, từ đó có thể tìm ra giải pháp cho riêng mình giúp bạn cải thiện tuần mới đấy. Một trong hai người không chịu lắng nghe nhau khiến sự giao tiếp bị ngắt quãng, khi cả người yêu thương nhất cũng không được nghe thì dần dần trái tim của cả hai sẽ hình thành khoảng cách. Về lâu về dài điều này không hề có lợi cho mối quan hệ. Rắc rối mà tỷ kiên đưa tới vào giữa tuần khiến bạn mất ít nhất 2 ngày để xử lý. Hãy bình tĩnh giải quyết từng việc một, đừng vì nóng giận mà làm hỏng thêm những việc liên quan bạn nhé. Sao hữu bật dự báo cuộc sống của bạn có cả tốt xấu lẫn lộn nhưng nếu bạn chỉ tập trung vào điều tích cực, thì chẳng có vấn đề gì phải lo lắng cả vì bạn sẽ tự tìm cách để xoay chuyển tình hình. 8. Tử vi tuổi mùi, tuần mới có nhiều xáo trộn nhưng tốt hay xấu là do góc nhìn của con giáp tuổi mùi. Một cuộc gặp gỡ, hội ngộ nào đó sẽ khiến cho bạn thay đổi quan điểm của bạn về một điều gì đó. Cũng nhờ thế mà bạn thu thập được một vài thông tin hết sức hữu ích, giúp cho bạn có được những bước tiến, những thay đổi tích cực hơn trong đời sống. Chính ấn xuất hiện vào thời điểm gần cuối tuần mới mang lại điểm sáng thực sự cho người tuổi mùi vì trong quá trình đó bạn có lúc thuận lợi, nhưng có lúc lại rơi vào tình huống không mong muốn, dù sao thì cách điềm tĩnh giải quyết vấn đề sẽ giúp bạn tránh xa được một số rắc rối nữa đấy. Vẻ tự tin và hồn nhiên của con giáp tuổi mùi có thể thu hút một người khác giới nào đó. Những cặp đôi lúc này cũng đang trải qua giai đoạn hạnh phúc, vui vẻ khi luôn có một người cứng một người mềm mỏng để bù trừ cho nhau trong những hoàn cảnh cụ thể. Sao thiên nguyệt khiến bạn dù vui nhưng sâu trong lòng vẫn có chút ưu tư, phiền muộn. Bạn cảm thấy cô đơn giữa cuộc sống này cho dù nhiều người nhận định rằng bạn đã đủ đầy. 9. Tử vi tuổi thân Tuần mới của con giáp tuổi thân khá ổn định, thậm chí có ai đó tạo ra những điều bất ngờ diễn ra và khiến cho bạn cảm thấy thật lạ. Tuy nhiên cũng nhờ thế mà bạn cảm thấy tinh thần mình được thư giãn, giúp bạn bước vào ngày mới với tâm trạng dễ chịu. Khi có quyền và tiền trong những ngày đầu tuần thì bản mệnh cố gắng giữ lấy, đừng vì lý do gì mà đánh mất vì cuối tuần có khá nhiều cám dỗ xuất hiện. Tỷ kiến sẽ gây ra những tác động tiêu cực không mong muốn và có thể khiến bạn mất tiền đấy, nhiều đôi vợ chồng tuổi thân cãi vã vì bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Nếu bình thường thì cả hai ngồi phân tích cái đúng cái sai và đưa ra quan điểm. Tuy nhiên cũng có những người luôn nghĩ rằng lỗi lầm là do đối phương, bản thân mình vô tội, không đáng bị như thế này. Nhờ sự che chở của sao tà phù mà bản mệnh thoát được những rủi ro, những tình huống xấu có thể xảy ra trong ngày hôm nay. Dường như có tiếng nói nhỏ đưa ra những lời khuyên xác đáng để bạn làm theo. 10. Tử vi tuổi dậu Tuổi dậu cân nhắc hơn trong chuyện tình cảm của mình trong thời gian này. Thực tế là trong tình yêu, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chia tay hay ly hôn không phải là điều hiếm lạ, lòng người có thể đổi thay vào lúc bạn không ngờ đến nhất. Tuần mới cho thấy con giáp tuổi dậu chỉ gặp vấn đề trong khả năng tập trung cho công việc ngày hôm nay. Tuy nhiên chỉ cần bạn có thêm động lực và quyết tâm thì mọi việc cũng sẽ ổn thỏa mà thôi. Đừng quên rằng bạn cần phải dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời, nhằm giúp cho tinh thần, cơ thể được khỏe khoắn hơn nhé. Dường như càng cuối tuần thì con giáp tuổi dậu mới có đất diễn, với sự nâng đỡ của chính ấn để phát huy cũng như thể hiện năng lực của mình. Khả năng sáng tạo của bản mệnh được đánh giá rất cao trong thời điểm này. Sao thiên đức thúc đẩy sự nghiệp của một số người chăm chỉ và tham vọng. Cơ hội để bạn thăng quan, tiến chức trong thời gian này rất cao đấy nhé. 11. Tử vi tuổi tuất Vận trình tình cảm của con giáp tuổi tuất trong tuần này khá ưng ý khi hai người đồng lòng, thấu hiểu từ cách giáo dục con cho tới cùng đưa ra quyết định quan trọng. Nhiều cặp đôi cùng đi du lịch trong thời gian có nhiều vé rẻ này để làm mới lại tình cảm của mình. Nếu có những kế hoạch mới cũng đừng quá lo lắng nhé con giáp tuổi tuất. Rồi sẽ có được sự hỗ trợ vô cùng quan trọng từ một người bạn thân thiết, hoặc một người nào đó trong gia đình. Điều này sẽ giúp tuần mới của bạn diễn ra hiệu quả hơn rất nhiều. Tuy nhiên kèm theo đó lại là cảm giác bạn đang nợ họ một thứ gì đó mà chưa trả nổi. Cảm giác này thật chẳng thoải mái gì phải không nào? Những ngày đầu tuần hứa hẹn là tình hình tài chính của bản mệnh giữ được ổn định nhưng cuối tuần đối mặt với thiên quan nên khả năng mất tiền và hỏng việc rất cao. Do đó, bản mệnh nhớ cẩn trọng, không được chủ quan trong lúc này đâu nhé. Bạch hổ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh, một phần là do ảnh hưởng của thời tiết ngoài ra là còn do bạn không ngủ đủ giấc. Hãy gạt bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu khi đi ngủ bạn nhé. 12. Tử vi tuổi hợi Tuần này cho thấy con giáp tuổi hợi sẽ cảm thấy buồn khi bạn sẽ được yêu cầu thay đổi một quyết định quan trọng nào đó mà bạn đã đưa ra trước đây, khiến cho bạn phải suy nghĩ và chăn trở nhiều hơn. Có lẽ bạn nên dành thời gian để lập cho mình một kế hoạch mới, điều này sẽ giúp ích cho bạn trong việc không bị thụ động ở mọi tình huống. Đừng vì chuyện buồn trong tình cảm mà bỏ bê công việc nhé con giáp tuổi hợi. Nhất là phụ nữ hiện đại thì sự nghiệp cũng là điều rất quan trọng. Nó giúp bạn độc lập, tự chủ và phòng ngừa cho những điều không may có thể xảy ra, bởi suy cho cùng, trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, tình yêu hay chồng lại càng không chắc chắn sẽ luôn ở bên bạn. tuần mới mọi việc khá thuận lợi vào thời gian khởi động tuần nhưng càng cuối tuần càng khó khăn. Vì thế, ngay khi có thiên ấn hỗ trợ để bạn có thể sáng tạo và phát huy thế mạnh, thì hãy tận dụng vì những ngày sau đó bạn loay hoay xử lý các vấn đề không có thời gian cho những việc này đâu. Sao tử vi trở lực giúp bạn nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn, cảm thấy học hỏi được nhiều hơn từ những khó khăn xảy ra trong cuộc sống,